À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện ở video này xin giới thiệu đến các bạn nhu cầu các đăng thanh đĩa tim ốc chéo 7 chéo 8 11 hôm trước thì ờ, có làm một cái video về cái cầu tim ốc chéo 7 10 thì hôm nay sẽ làm một cái video về tim ốc chéo 8 11 đây các bạn này 8 11 cái G này là G90 nó vừa với này những cái dòng bánh ATV này Đấy. cầu uh, phanh dầu này thì bên em có các loại các kích thước từ 70 80 90 1m 1m 1m2 đều có hết Đấy. phanh dầu đây thì tí nữa em sẽ lắp cho các bạn xem Đấy, thì à, cái thức, kích thước đo tổng thể của cái cây ờ, cầu này theo ờ, tính theo cái chiều dài mặt tam bua này là 7 là là là 1 mét đấy thì à, có khách hàng thì mua 90 có khách hàng thì mua 1 mét thì cái đấy là tùy đây như cái cầu này là cầu 90 à, của khách hàng đặt đấy ốc thì rất là đẹp ốc này là ốc à, chéo à, ốc có mũ chụp đây sau khi à, lắp xong hoàn chỉnh thì à, cái cầu nó sẽ như này cái à, khoảng cách cái, cái đĩa lắp trên bánh nó vẫn rất là rất là rộng Đấy. bạn hoàn toàn không sợ là bánh bị chặn đây với cái đĩa và cái à, bánh vẫn còn cách nhau 5 à, cm nữa giữa cái củ phanh và cái bánh còn cách nhau 3 cm nữa đấy rất là thoải mái đối với những cái vành 12 à, thì là rất là thoải mái đây là cái bánh 255 trên 30 trừ 12 cái bánh này có bản rộng là 3 20 20 cm. Chiều cao bánh của nó là 46 cm. à, với à, một cái cầu 90 thì à, khi nắp cái bánh này lên nó sẽ ra là một mét 12 à, đây. thêm một mét này đấy nó sẽ ra là một mét 13 với cái bánh bản rộng 20 khi các bạn nắp vào cầu 90 thì nó sẽ ra một mét là 1m13 các bạn nhé chứ không phải là ra một thân bánh mà cũng không phải là ra hai thân bánh bởi vì à, cái vành nó nõm vào trong ngoài ra thì đối với cái dòng <laughs> bánh này thì à, nó còn có một cái miếng à, mặt bích nó sẽ đậy vào đây nữa đấy thì cái mặt bích thì mình sẽ đưa khi các bạn là lấy hàng đây cái mặt bích ở đây cái mặt bích này khi nắp vào nó đóng rất là chặt cho nên là bên mình thường nó sẽ không đóng trước để cho khách hàng về nhà lắp ráp rồi khách hàng đóng vào sau nó chỉ là cái lấy cài bình thường thôi đấy à, các khách hàng thì có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818955 à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng lên